quý vị quý, quý bạn hôm nay à, tiết mục thế giới quanh ta tôi trở lại với quý vị để gửi đến à, quý vị quý bạn một số những thông tin ngắn hôm nay à, trước nhất là cái thông tin mà có lẽ rất nhiều người đang quan tâm từ gần một tuần nay đúng hơn là từ ngày 24 tháng 11 khi mà người ta nói rằng là hiện tại có cái uh, um, biến biến thể của covid đó, uh, ờ, có cái tên là omicron ừ. thì cho đến giờ này hầu như tất cả trên thế giới đang hoảng loạn nhưng mà tôi thì tôi theo dõi những bản tin uh, rất kỹ thì trước nhất ấy, uh, nó có hai khuynh hướng khuynh hướng thứ nhất đó là những một số quốc gia thì họ đã uh, giới hạn vấn đề di chuyển đặc biệt là Hoa Kỳ đã À, à, không cho 8 quốc gia được bay vào Hoa Kỳ à, đó là từ Nam Phi và những quốc gia lân cận đó nữa nhưng mà cái khuynh hướng thứ hai là có một số quốc gia thì họ lại vẫn để uh, sinh hoạt như thường bởi vì họ nói rằng là cái nền kinh tế mới là quan trọng thì hiện tại chúng ta nên thận trọng thôi và đặc biệt là chúng ta tin tưởng vào uh, một bác sĩ cái người mà đầu tiên bà ta uh, khám phá ra và bà ta thông tin về cái uh, uh, biến thể này đó thì bà ta nói rằng những triệu chứng của những người uh, mắc phải rất nhẹ nó chỉ hơi khó chịu một chút nó ngứa cổ mà nó không mà không có cái gì nghiêm trọng cả cho đến bây giờ thì các nhà khoa học họ cũng đã uh, đưa ra những cái thông tin uh, để cảnh báo và phải ít nhất là chúng ta phải chờ trong vòng vài tuần lễ nữa thì mới biết nó như thế nào. Tuy nhiên đối với tất cả chúng ta cũng nên thận trọng mà thôi. Ai chưa chích ngừa à, liều thứ ba thì cũng nên đi chích ngừa nhưng mà đừng có hoảng loạn, đừng có quá lo sợ. À, tất nhiên là đối với các chính phủ thì như Âu Châu chẳng hạn họ cái dịch bệnh nó đang bùng phát rất là dữ dội và người ta thấy cái biến chủng này nó đã xuất hiện ở nhiều nước như là Ờ, Hòa Lan, ờ, Do Thái, Đức ờ, và ngay cả bên Hồng Kông cũng có một người nữa thì đó là cái người ta báo động nhưng mà cho đến bây giờ thì chưa ai xác nhận được cái tính nguy hiểm của nó như thế nào và nó phát triển như thế nào và nó lây lan như thế nào nó có thể xuyên qua được cái um, cái um, gọi là những cái cái uh, Ờ, bảo vệ của cơ thể mình đó tức là cái phần miễn nhiễm của mình nó có đủ sức chống hay không cái đó chưa có thể ai biết được và cũng chưa có bất cứ một cái loại thuốc nào để ngăn ngừa do đó còn trong cái vòng tình trạng nghiên cứu mà thôi à, thành ra chúng ta cũng ờ, theo dõi kỹ và đừng có quá hoảng loạn mà cũng, cũng đừng có quá thờ ơ à, chúng ta cứ giữ tất cả những cái điều cần thiết để mình uh, giữ vệ sinh tốt đó là cái điều mà tôi, tôi thông tin cho quý vị Ờ, biết bởi vì đây là một cái biến chủng nó mới à, đây là một cái chuyện nó cũng hơi vui thôi là tại sao người ta lại đặt tên nó là Omicron thì chính cái cơ quan uh, y tế thế giới đó tức là WHO đó thì người ta giải thích rằng à, họ đã bỏ qua hai cái mẫu tự lẽ ra nó sẽ là nuy hay là, là C nhưng mà người ta lại bỏ hai cái mẫu từ đó đi để nhảy qua ô là thế nào thì người ta giải thích rằng là vì cái mẫu từ nuy thì nó có thể khó đọc nó sẽ đọc là new hay nuy thì người ta khó đọc cái mẫu từ thứ hai là si đấy thì à, người ta bảo rằng nó có nhiều người mang cái họ đó do đó người ta tránh à, mà đúng ra thì cái họ đó là họ của tập cận bình tức là Si Jinping đó, đó thì người ta tránh cái tên ờ, gọi là phạm húy ông tập cận bình do đó ta bỏ cái cái mẫu tự hy lạp đó ta nhảy qua ô tại vì nó vì vậy nó có cái tên là omicron <laughs> thì đây là cái chuyện vui nhưng mà nếu mà người ta truy cứu đó thì thật sự là cái họ si ở bên tàu đó thì một ngàn người tàu mới có một người mang cái họ đó một ngàn người tàu mới có một người mang cái họ đó mà cái họ đó không phải là họ phổ thông ở bên tàu đâu ờ, nhưng mà chắc là WHO thì là cũng ờ, phạm sợ phạm húy ông ông tập cận bình cho đó người ta <laughs> người ta nhảy đi thì cũng đưa ra để chúng ta vui với nhau thôi cái bản tin thứ hai nó liên hệ trực tiếp với những người dân, cư dân tại Hoa Kỳ đó là vấn đề giá xăng chúng ta biết rằng từ trước Thanksgiving và cho đến bây giờ và từ bây giờ cho tới dịp lễ cuối năm nữa lễ Giáng sinh rồi Tết Tây vân vân là người ta đi du lịch và uh, rất là uh, tốn tốn kém trong cái vấn đề di chuyển vì giá xăng rất là cao thì chính phủ Hoa Kỳ uh, trước Thanksgiving uh, chính phủ Hoa Kỳ đã uh, gọi là xoa dịu cái sự phẫn nộ của người dân Hoa Kỳ đó thì đã đưa ra một quyết định là sẽ xuất kho lấy từ cái cái cái cái trữ ờ, chiến lược cái cái khối cái cái kho chiến lược và xăng nhất của Hoa Kỳ nó có vào khoảng từ 600 tới 700 triệu thùng dầu. Thế thì ông Joe Biden đó là quyết định xuất kho là 50 triệu thùng dầu để mà gọi là giải quyết để mà làm cho cái ờ, nhu cầu nó ờ, đầy đủ hơn và cái giá xăng nó giảm đi. Nhưng thực tế đây không phải nó như vậy đâu. Nếu chúng ta theo dõi kỹ thì chúng ta biết rằng là trong 50 triệu thùng dầu đó đó thì lại cung cấp cho Ấn Độ và à, Trung Cộng là 18 triệu thùng rồi. Ừ. Còn lại 32 triệu thùng. Chúng ta biết là mỗi một ngày đó, dân Hoa Kỳ xài hết bao nhiêu triệu thùng không thưa quý vị? Một ngày trung bình người dân Hoa Kỳ xài hết 18.2 triệu thùng. Vì vậy 32 triệu thùng đó thì chỉ được chưa đầy hai ngày là hết và giá xăng không hề suy giảm chút nào cả thế nhưng mà có một vấn đề nó sẽ xảy ra vì là Hoa Kỳ bây giờ không còn tự chủ về năng lượng tức là phải nhập cảng dầu uh, của Trung Đông vì vậy mà cả Nga lẫn Trung Đông có thể họ sẽ cắt giảm cái sản lượng uh, cung cấp dầu cái lý do dễ hiểu thôi là vì giá ông Donald Trump đó, thì giá xăng rất là rẻ còn có 40 đồng bốn mấy đồng thành ra như Nga chẳng hạn là lỗ liền xiềng là vì Hoa Kỳ tự chủ được về vấn đề năng lượng là khai thác đặc biệt là cái fracking đó tức là vắt đá mà lấy dầu đó thành ra Hoa Kỳ dư dầu uh, xài rồi còn xuất cảng nữa nhưng bây giờ Hoa Kỳ phải nhập cảng và nếu nhập cảng thì phải đi van lệnh uh, Trung Đông, Ả Rập Sarabia và Nga Xô. Và đây là cái cơ hội để mà Nga Xô bắt chẹt cả thế giới, cả Âu Châu, tức là họ giảm sản lượng, tăng số tiền lên và có thể sẽ lên 100 hay trên 100 đồng. Hiện tại bây giờ là trên dưới 80 đồng một thùng và có thể nó sẽ lên trên 100 đồng một thùng. Thì đó là cái mà có thể sẽ dẫn dẫn tới uh, cái tình trạng xăng nhất trong những ngày sắp tới đó là cái bản tin thứ hai tôi muốn đưa tới quý vị cái bản tin thứ ba thì uh, những quý vị nào mà có ý định tìm việc mới thì nên lưu ý là tuần vừa rồi đó hãng Samsung tức là một cái hãng về điện tử rất lớn của uh, Nam Hàn đó họ đã quyết định đầu tư vào nước Mỹ này 17 tỷ Mỹ Kim để thiết lập một, một cái nhà máy sản xuất các vi mạch điện tử uh, là cao cấp ở thành ở tiểu bang Texas và nó đã được chính thức thông báo của đốc uh, của tiểu bang uh, Texas cái hãng này uh, nó cũng nằm nó ở, ở thành phố Taylor uh, thì hãng Samsung đó sẽ xây dựng cái hãng phát triển đó vào năm 2024 là có thể chạy được thì ngay bây giờ đã bắt đầu ờ, sắp khởi công và đã cần rất nhiều nhân công hãng này có thể cung cấp 2.000 việc trực tiếp và bên cạnh đó sẽ có cần thêm 3.000 việc nữa tức là có thể có 5.000 việc với lương rất là cao hãng Samsung đây là một cái đầu tư mà ít có một cái hãng điện tử nào lại đầu tư vào Hoa Kỳ bởi vì chúng ta biết là công nhân ở Hoa Kỳ rất là cao nhưng mà tại sao Samsung lại đầu tư vào đây đó là một vấn đề mà chúng ta thấy rằng là họ đưa đến tiểu bang Texas và Texas đó, cho họ được miễn thuế về địa địa ốc về thổ trạch đó trong 7 năm đầu và sau đó thì sẽ à, gọi là là vẫn cho discount nữa do đó để thu hút à, những những cái đại công ty đã đưa đầu tư vào Hoa Kỳ. Đây là một cái chính sách mà trước đây Tổng thống Donald Trump cũng rất là muốn như vậy. Và nếu như thế thì quý vị nào uh, muốn tìm việc uh, apply Samsung chẳng hạn thì nên uh, lưu ý đây là một cái tin vui cho những người mà muốn làm việc để mà xây dựng đời sống tại Hoa Kỳ và đặc biệt là tiểu bang Texas. Cái bản tin thứ ba này tôi muốn gửi đặc biệt tới những người công giáo À, ngắn thôi nhưng mà tôi thấy nó là một cái điều đáng cho những người công giáo suy nghĩ đó là tuần trước đây trước Tết ờ, trước trước ờ, xin lỗi trước Thanksgiving thì cái cái hệ thống trường đại học công giáo Columbus ở tiểu bang Ohio họ đã họ đã trưng ra một cái bức họa à, mà bên công giáo gọi là Đức Mẹ Sầu Bi đó thì nếu quý vị nào đã đi Roma thì hiểu và thấy cái bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi mà do uh, đại danh danh danh danh họa mà điêu khắc gia đó à, à, Michael Angelico đó à, Michael à, Angelo thì chúng ta thấy bước vào đền thánh Phêrô chúng ta thấy cái bức tượng cẩm thạch rất là đẹp trong ấy là tạc tượng Đức Mẹ Maria đang đón lấy xác của Chúa Giêsu vừa được các môn đệ tháo xuống từ thập tự giá. Thì cái bức hình của trường đại học Columbus, đại học công giáo này cũng vẽ cái hình mà Đức Mẹ Maria ôm hôn xác con nhưng mà nhìn kỹ không phải, không phải xác Chúa Giêsu, không phải mặt Chúa Giêsu mà là mặt của George Floyd, một người đã bị cảnh sát à, đè cổ và chết vào mùa hè năm ngoái. Đây là một cái điều mà tôi nhìn vào tôi rất, rất làm sốc. Nếu một họa sĩ hay là một chỗ nào ở ngoài đường phố hay là một người nào người ta có ý bán bổ, người ta đưa cái chuyện đó ra thì không nói chi. Nhưng mà đây là một đại học công giáo cho trưng bày bức tranh đó trong phòng khánh tiết thì đây là một cái chuyện tôi cho rằng đáng cho chúng ta suy nghĩ vậy thì uh, tôi nêu, nêu ra vấn đề này để chúng ta cùng suy nghĩ với nhau đặc biệt là đối với người công giáo thì bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào mùa vọng tức là cái mùa mà chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh à, đó là những thông tin hôm nay tôi xin à, gửi đến quý vị à, chúc quý vị có một tuần vui vẻ Ờ, hẹn quý vị trong lần tới trân trọng kính chào